đâu biết mà cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện anh ta biết rằng bên em đã có anh chưa anh ta biết rằng người yêu em là anh chưa chưa từng lo lắng cho một ai khác như vậy nhưng bây giờ em bỏ mặc anh để quan tâm người ấy người ấy có phải người quan trọng nhất với gió chỉ để che lấp rồi chẳng thể cạnh bên như lúc sinh anh ta đối với em thế nào anh đâu biết mà cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện anh ta biết rằng bên em đã có anh biết rằng người yêu em là anh chứ à, à, à, em chưa từng lo lắng cho một ai khác như vậy nhưng bây giờ em bỏ mặc anh để quan tâm người ấy money, phải người luôn làm em thấy vui mỗi ngày người ấy có từng đi qua sóng bão có trân trọng những gì bên nhau hay chỉ vui lúc say mà thôi